一个一个。 cũng giàu sang nhưng hôm nay sống trong cạnh cửa hàng thì có thể cho ta bay cao bay thật xa thì đồng tiền cũng có